Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn U22 Việt Nam 20 U22 Lào thắng nhọc U22 Việt Nam thất thế trước Thái Lan. Đổ máu, vỏ bẻ, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chaussier phải nhờ may mắn mới có thể vượt qua U22 Lào ở ngày ra quân bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 32. U22 Việt Nam thực sự đã khiến cho người hâm mộ phải lo lắng trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng đại hội năm nay. So với màn thể hiện của U22 Thái Lan khi thắng nhẹ U22 Singapore 3-1. Chiều ngày 30 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Chausseur đã quá khó khăn để lấy chọn 3 điểm với U22 nào. Đội tuyển của huấn luyện viên Michael Weiss tưởng chừng là yếu nhất bảng đấu này nhưng đã khiến cho nhà đương kim vô địch SEA Games phải toát mồ hôi hột. Thậm chí là những cổ động viên Việt Nam đã thoát tim ở 15 phút của trận. Thời điểm U22 Việt Nam có vẻ là đang mất tự tin, xuống sức, truyền hỏng liên tục và đánh mất thế trận vào tay đối thủ. U22 Lào dường như cũng không tin vào chính mình và cả đối thủ khi U22 Việt Nam chơi khá tệ. Họ có cơ hội nhưng không thể đưa được bóng vào lưới của Văn Chuẩn. Thủ thành số 1 của huấn luyện viên Chosier đã trở thành người hùng của U22 Việt Nam khi có ít nhất là hai pha cứu thua cho đội nhà vào tối ngày 30 tháng 4. Đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới khó khăn như thế khi gặp một đội tuyển Lào. Từ giai đoạn chuẩn bị cho tới giải chính thức, huấn luyện viên Chelsea vẫn không thể khiến cổ động viên Việt Nam an lòng. So với người tiền nhiệm Park Hang-seo, cách vận hành đội tuyển của ông thầy người Pháp không hề trơn tru như là ý muốn của ông. U22 Việt Nam không còn đủ con người để thực hiện theo ý muốn của huấn luyện viên Chelsea. Nhiều cầu thủ không thể đủ thể lực và họ đã bị vọc bẻ cuối trận. Ngay từ đầu hiệp 1 thì Văn Tùng đã rất lạc lõng khi nhận bóng trên hàng công hàng tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam không đủ tầm để gánh vác đội tuyển. U22 Việt Nam đang thiếu rất nhiều cầu thủ tốt để vận hành mượt mà lối đá của ông Chosier. Ở cuối trận, may mắn cho U22 Việt Nam khi mà U22 Lào vẫn không có tiền đạo giỏi để dứt điểm thành bàn. Họ đã chơi tự tin nhờ đối thủ sa sút nghiêm trọng. Huấn luyện viên Chosier đã nhận được món quà cuối trận. Những sự thay đổi như là Văn Khang, Quốc Việt đã tỏa sáng đúng lúc khi U22 Lào ào ạt dâng lên. Họ đã bị trừng phạt bởi Vương Quốc Việt, cầu thủ trẻ có duyên ghi bàn bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. So với U22 Lào, bóng đá Việt Nam nhỉnh hơn cũng nhờ những ngôi sao trên hàng công. Nếu không có bàn thắng của Văn Tùng đầu trận hay là Quốc Việt lên tiếng cuối trận thì có thể U22 Việt Nam sẽ phải chia điểm trước Lào. Huấn luyện viên Chausseur nếu dùng Quốc Việt sớm hơn có thể giải quyết vấn đề của đội tuyển. Tuy nhiên thì cả 3 điểm khó nhọc vào tối ngày 30 tháng 4 cũng sẽ khiến cho U22 Việt Nam phải đánh giá lại mình. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó nhọc, nhưng việc suýt thua U22 Lào là một điều khó chấp nhận được. U22 Singapore, U22 Malaysia và đặc biệt là U22 Thái Lan còn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U22 Lào. Nếu không sớm hoàn thiện mình, đoàn quân của huấn luyện viên Choi sẽ khó lòng gặp may mắn thêm như là khi đối đầu với Lào. Còn theo huấn luyện viên Lào, chúng tôi xứng đáng hòa U22 Việt Nam. Ông Park đã để lại cái bóng quá lớn lên Chelsea và đánh giá Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Huấn luyện viên Michael White nói Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Mở đầu cuộc họp báo sau trận, ông White phát biểu Tôi nghĩ nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, điều đó sẽ công bằng hơn đối với chúng tôi. Mọi người cũng có thể thấy điều đó. Hiệp 1, tôi buộc phải chọn lối chơi an toàn vì sức mạnh của Việt Nam – tôi nghĩ họ vẫn thể hiện được những đường tấn công sắc nét. Nhưng sức ép với chúng tôi là không quá lớn. Vì vậy mà khi sang hiệp 2, tôi yêu cầu các cầu thủ tấn công nhiều hơn. Và chúng tôi đã thực sự tạo được cơ hội có thể ghi bàn. Nhưng rồi đội đã không gặp may. Tiếp đó, ông Wise sát mối thêm vào cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam khi nói về trận đấu sắp tới với họ gặp U22 Malaysia. Chúng tôi đã thua trận đầu và tất nhiên điều đó khiến trận đấu tiếp theo phải có nhiều sức ép hơn. Malaysia là đối thủ mạnh hơn Việt Nam. Tôi cần phải làm nhiều thứ để giúp đội nhà tiến bộ. Nhìn chung, tôi tương đối hài lòng với lối chơi hiện tại của cả đội. Ông ngoài cũng tỏ ra thích nuối khi U22 Lào không thể giành điểm trước Việt Nam. Đồng thời, vị chiến lược gia này cũng cho rằng huấn luyện viên Choi gặp nhiều khó khăn trong việc kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi nghĩ là Lào đã chơi một trận đấu rất tốt, có cơ hội tạo ra bất ngờ hàng thủ của chúng tôi đã hạn chế tốt sức tấn công của U22 Việt Nam. Thậm chí U22 Lào còn có thời cơ rất tốt để khiến U22 Việt Nam phải chia điểm. Tuy nhiên chúng tôi đã không tận dụng được. Cá nhân tôi nghĩ rằng U22 Lào xứng đáng có được một trận hòa. Huấn luyện viên Michael Vai chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua U22 Việt Nam hay không. Thực tế, sau bàn thua sớm ở phút thứ ba, U22 Lào đã thi đấu chặt chẽ khiến cho U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn Thậm chí đã có thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam phải thoát tim khi U22 Lào dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Khi được đề nghị đánh giá về những áp lực mà ông Choi Sơ phải chịu khi U22 Việt Nam chưa có được màn trình diễn đồng ý, huấn luyện viên U22 Lào bày tỏ Thực ra tôi không muốn bình luận nhiều về vấn đề của U22 Việt Nam mà chỉ quan tâm đến đội bóng của mình. Rõ ràng đối thủ đã chơi tốt hơn và xứng đáng chiến thắng nhưng U22 Lào cũng có một trận đấu rất đáng khen. Tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại một cái bóng quá lớn cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông Choi Seo cũng đang cố gắng làm tốt công việc của mình. Còn huấn luyện viên của Singapore chia sẻ, sẽ là ngu ngốc nếu nôn nóng trước Việt Nam. Cho dù bị thua 1-3 trước U22 Thái Lan ở trận sơ quân bảng B, huấn luyện viên philippe PA của U22 Singapore cho biết ông sẽ không nôn nóng sơ quân tấn công trong trận thứ hai gặp U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Singapore lo lắng về mặt sân Chia sẻ về trận thua trước U22 Thái Lan Huấn luyện viên ấy nói Chúng tôi đã nhận bàn thua quá sớm trước Thái Lan ngay từ đầu trận Và sau đó lại thua thêm một bàn nữa Cuối hiệp chúng tôi có bàn rút ngắn tỷ số Nhưng thời gian là không đủ để tận dụng đá tâm lý Kết quả này khiến chúng tôi phải tràn lên trong hiệp 2 Và khiến hàng thủ bị sơ hở dẫn đến bàn thua thứ ba. Dù sao Thái Lan đã chơi hay hơn và họ xứng đáng có được 3 điểm và trận đấu sắp tới gặp U22 Việt Nam. Ông Philip P.A. cho biết, chúng tôi hy vọng sẽ có thể thích nghi với mặt sân hơn. Cỏ khá mềm, mặt sân không thực sự lý tưởng khi các cầu thủ của chúng tôi không có được trạng thái di chuyển tốt nhất. Ngoài ra, thời tiết nắng gắt cũng gây ra nhiều khó khăn. Tất nhiên, đây là khó khăn chung với mọi đội bóng. Hy vọng những điều này sẽ được khắc phục ở trận thứ hai. Chúng tôi có hai ngày nghỉ và cần phải nghiên cứu mọi thứ. Cho dù bị thất thế sau trận thua đậm trước Thái Lan, nhưng huấn luyện viên Philippe cũng cho biết ông sẽ không nôn nóng ở trận đấu kế tiếp gặp Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa và mọi chuyện có thể xảy ra. Việt Nam có phong cách chơi bóng khác với Thái Lan. Họ phòng ngự chặt chẽ và nếu chúng tôi cứ tràn lên tấn công sau khi đã thua trận đầu tiên, đó có lẽ sẽ là thế trận mà họ mong muốn và sẽ thật là ngu ngốc nếu điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi bình tĩnh hơn.